Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ảnh từ vệ tinh cho thấy chiến hạm Moscow của Nga bị bốc cháy sau khi bị tấn công bởi tên lửa của Ukraine. Tất cả 510 thủy thủ đoàn bị mất tích. Theo tuyên bố của Ukraine, tàu Moscow của Nga đã bị chìm cùng toàn bộ 510 thủy thủ trên tàu sau một vụ hỏa hoạn và một vụ nổ. Con tàu bị bắn trúng hôm thứ Năm – một hình ảnh vệ tinh xác định vị trí chính xác của con tàu sau khi nó được nhắm mục tiêu. Tổng cộng có 510 thủy thủ đã được cho là có trên tàu, đã được cho là trên con tàu bị nổ tung vào thứ năm, số phận của họ vẫn còn là một bí ẩn. Anton Kerachenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Kiev, tuyên bố rằng vụ nổ mạnh đến mức xoáy hạm của hạm đội Biển Đen bị chìm chỉ trong vài phút. Ông tuyên bố đã nghe điều này từ các nguồn tin ở Sevastopol, trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga. Rõ ràng do kết quả của vụ cháy, các đầu đạn của tên lửa hành trình lớn P-1000 Vulcan đã phát nổ và có 16 tên lửa như thế trên tàu Tuần Dương. Kết quả là tất cả thủy thủ đoàn của tàu Tuần Dương Moscow đã chết. Ông nói thêm, ban lãnh đạo hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga đã cố tình che giấu sự thật với người thân và bạn bè của các thành viên của con tàu. Tuy nhiên, lời kể của ông lại mâu thuẫn với các phiên bản khác trước đó, bao gồm việc một tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã cứu hơn 50 người. 14 người khác được cho là đã trôi đến cảng Sevastopol. Nga tuyên bố rằng thủy thủ đoàn đã được sơ tán, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về số người thiệt mạng trên chiến hạm. Video từ bên trong ở Sevastopol qua đêm cho thấy hàng chục chiếc ô tô được cho là các thủy thủ vẫn đậu trong cảng, cho thấy chủ nhân của chúng chưa đến lấy chúng. Các báo cáo của Nga cũng cho biết tàu chiến đã được kéo khi nó chìm và có ý kiến cho rằng nó đang ở gần Sevastopol, chứ không phải tại địa điểm khi nó bị trúng tên lửa của Ukraine hoặc bị nổ vì những lý do khác như Gerashchenko ám chỉ. Trong khi đó, một lễ tang xúc động đã được tổ chức cho Moscow và các thủy thủ của nó ở Sevastopol, quê hương của con tàu bởi những người thân của thủy thủ đoàn bất chấp lệnh của Nga. Không có tin chính thức về số người đã chết, nhưng có vẻ như rõ ràng từ buổi lễ u ám này do một linh mục chủ trì đã có một thiệt hại nhân mạng đáng kể. Một vòng hoa được đặt bên cạnh một bức tường của hạm đội đen có dòng chữ cho con tàu và các thủy thủ. Nó diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng vũ khí hạt nhân có, có thể nằm trên đáy biển sau khi Ukraine bắn trúng tàu. Đầu ngày hôm nay, các nguồn tin của Kiev cho biết hạm trưởng của con tàu này là Anton Kuprin, 44 tuổi, chìm cùng con tàu sau khi nó bị tên lửa chống hạm Neptune bắn trúng. Ông Anton Gerashenko cho biết hạm trưởng đã chết trong một vụ nổ và cháy trên chiếc hạm cũ của hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga. Quan chức này nói thêm, chúng tôi không thương tiếc. Các nguồn tin khác khẳng định rằng hạm trưởng Kuprin đã bị giết, không có xác nhận ngay lập tức từ Moscow về Kuprin, nhưng Nga đã không công bố nhiều quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 51 ngày. Tin đồn cũng lan truyền trên các phương tiện truyền thông Ukraine rằng đô đốc Igor Osipov, chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga mà tàu Moscow là soái hạm, đã bị bắt khi mặc trang phục dân sự. Vụ bắt giữ ông này sẽ là vụ bắt giữ mới nhất trong một chuỗi các vụ giam giữ có liên quan đến cuộc xâm lược Bunbet. Sự trả thù việc tàu Moscow thời Liên Xô bị đánh chìm ở Biển Đen đã khiến Nga tung ra đòn trả đũa dữ dội Nga tuyên bố đã đánh phá nhà máy sản xuất tên lửa Neptune. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phóng tên lửa vào nhà máy Visa ở ngoại ô Kiev vào đêm thứ Năm, nơi sản xuất tên lửa chống hạm Neptune. Moscow, một biểu tượng 40 năm tuổi của sức mạnh quân sự Nga, đã bị bỏ lại một xác tàu cháy âm ỉ sau khi hứng chịu hai quả tên lửa trực tiếp trong một cuộc tấn công và sau đó bị chìm khi được kéo đến cảng hải quân Sevastopol ở Crimea tên lửa cận âm Neptune dựa trên tên lửa chống hạm Kiach 35 của Liên Xô cũ với tầm bắn và thiết bị điện tử được cải tiến có tầm bắn gần 200 dặm. Lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Ukraine vào năm ngoái, toàn bộ hệ thống này bao gồm một bệ phóng di động trên xe tải, bốn tên lửa, một xe nạp đạn và một xe chỉ huy và điều khiển. Nó được thiết kế để bay sát mặt biển nhằm tránh bị phát hiện – Vụ tấn công khiến bạo chúa Nga Vladimir Putin thèm muốn trả đũa đẫm máu và ông ta ngay lập tức trả đũa bằng một chiến dịch ném bom mới tàn bạo. Và ông ta hứa sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ukraine khi ngọ tìm kiếm sự trả thù tức giận vì mất con tàu quái vật nặng đến 12.490 tấn. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết số lượng và quy mô các cuộc tấn công tên lửa và các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công khủng bố hoặc hành động phá hoại nào trên lãnh thổ Nga do chế độ dân tộc chủ nghĩa Kiev thực hiện. Các cuộc tấn công sau đó đã làm rung chuyển thủ đô Kiev vào đêm thứ Năm, theo nghị sĩ Ukraine Lesia Vasilenko. Trong một dòng tweet vào thứ Năm, cô ấy nói ba vụ nổ ở Kiev ngay bây giờ các vụ tấn công nối tiếp nhau. Cảnh báo về cuộc không kích đã được đưa ra trong một giờ, nhiều khả năng Putin trở lại điên loạn do tàu Moscow bị chìm. Trong một số tiết lộ lạnh lùng, các nguồn tin cho biết hiện thực sự lo ngại rằng có một số tên lửa hạt nhân trên tàu. Ồ, chúng tôi sẽ tiếp tục đứng vững trước sự trả thù của Nga. Các video trên mạng xã hội cho thấy bầu trời phía trên Kiev bừng sáng bởi vô số vụ nổ. Chúng dường như là những vụ tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga rút quân khỏi thủ đô hồi đầu tháng. Trong khi các vụ nổ cũng được nghe thấy ở thành phố Kherson phía nam, thành phố phía đông Kharkiv và ở thành phố Ivano-Frankivsk phía tây của Ukraine. Nỗi lo hạt nhân cũng là tổn thất lớn nhất kể từ khi Belgrano Tàu Moscow là tài sản hải quân lớn nhất bị đánh chìm kể từ khi Thế chiến thứ hai. Nhưng trong một tiết lộ lạnh lùng, các nguồn tin cho biết hiện thực sự lo ngại rằng có một số tên lửa hạt nhân trên tàu. Tổng biên tập Andriy Klemenko của Black Sea News đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp về việc liệu Moscow có mang vũ khí hạt nhân hay không. Ông nói, bạn bè và các chuyên gia nói rằng có hai đầu đạn hạt nhân cho tên lửa hành trình trên tàu Moscow. Có lẽ đối với nhiều người đây là thông tin mới nhưng đó là sự thật. Con tàu chiến là một tàu sân bay vũ khí hạt nhân. Ông nói những đầu đạn này ở đâu? Chúng đã ở đâu khi đạn nổ? Điểm trên bản đồ, tọa độ ở đâu? Báo điện tử Defense Express của Ukraine cũng cảnh báo về mối đe dọa đầu đạn hạt nhân từ tàu Moscow bị đánh chìm. Họ nói có khả năng thực sự là xoáy hạ Moscow của hạm đội Biển Đen của Nga có thể mang vũ khí hạt nhân. Ngoài tên lửa Pi-1000 Vulcan, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Moscow có thể chứa các vũ khí hạt nhân khác. Giữa những báo cáo đáng lo ngại về khả năng có hạt nhân ở Biển Đen, một ngôi làng ở khu vực biên giới của Nga với Belarus nơi có một căn cứ quân sự đã bị tấn công hôm thứ Năm. Vụ tấn công này xảy ra sau các vụ nổ một bãi chứa đạn và cơ sở dầu ở Bengorod và dọc theo một đường tàu gần đó. Hình ảnh từ Bengorod vào đầu giờ ngày thứ Sáu cho thấy các tên lửa phòng không trên bầu trời, cho thấy các cuộc tấn công mới đang được tiến hành. Nó được đưa ra khi Bộ cho biết lực lượng của họ cũng đã hoàn toàn kiểm soát nhà máy thép Illich ở thành phố cảng Mariupol bị bao vây. Nga cho biết hôm thứ Tư rằng 1.026 binh sĩ của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng gần nhà máy thép. Mariupol, nơi bị quân đội Nga bao vây trong nhiều tuần, đã chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt và tàn phá toàn diện nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Vào tối thứ Năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi người dân của mình vì đã chịu đựng được 50 ngày tấn công tàn nhẫn của Nga. Ông coi cuộc kháng chiến là một thành tựu của hàng triệu người Ukraine. Nhà lãnh đạo thách thức cũng ca ngợi tất cả những người vào ngày 24 tháng 2 đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, chiến đấu. Ông tiếp tục chế nhạo Nga, nói Chúng không biết người Ukraine dũng cảm đến mức nào, chúng tôi coi trọng tự do và khả năng sống theo cách chúng tôi muốn như thế nào. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các nhà lãnh đạo thế giới cầu xin Zelensky rời khỏi đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin. Ảnh từ vệ tinh cho thấy chiến hạm Moscow của Nga bị bốc cháy sau khi bị tấn công bởi tên lửa của Ukraine. Tất cả 510 thủy thủ đoàn bị mất tích